À, à, Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang trên uh, Mèo Vạc Hà Giang à, Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà Giang ở Hà Giang thì Giang cũng uh, tranh thủ vào thăm nhà chị uh, Lưng Gù Có cháu Hà, cháu Cay ấy, mà đợt trước là Giang có làm ở nhà Đó, Bà cháu với là chị Lưng Gù Đấy này là bà cụ ở hang đá nữa Thì uh, tí nữa mình cũng sẽ xuống thăm bà cụ xem là bà cụ có khỏe hay không Và gửi cho bà cụ một chút quà Thì hôm nay Giang vào thì uh, cũng uh, may quá có chị uh, linh gu ở nhà ờ ờ về nhá ờ ừ, đấy <laughs> à, hà nhà không ờ, con bò khỏe không ừ. bò ấy à là xuống dưới đó. à đau à ô tô nên lặng ừ, nhưng mà tôi tôi thì wow wow wow thì chị chưa lưng gù đây có chị à và khi căn nhà này với chị là từ trước mà Giang cũng đã làm để tét nước là mình cũng uh, lấy hấm luôn cái máng ở trên là mình lập một nửa bên kia là tôn nó không bị uh, cái tấm pro ấy thì nó nó nước nước ăn nó không bị độc hại nó không uh, chất ammoniac ammoniac đấy lại là cái khu vực này của anh chị là rất là khó khăn luôn đấy là cháu chua lung gù thì ở dưới này tí nữa Giang cũng sẽ xuống dưới đó để gửi cho gia đình mọi người là thăm mọi người một chút về ít quà thôi trong này là không có nước luôn đấy các bác chị ạ nên là đợt trước mình đã tính kỹ rồi và cũng đã làm là phải hứng nước từ trên nước mưa tiếc nó nó đầy sao xanh rồi sao xanh ờ nhá ờ. xanh ờ thế cho hà cây đâu nhưng mà xem là cháu hà cây nào hà cây ờ hà cây hà cây dưới à thế à em bà con nhà không mua à Đấy kia luôn à đây à à, à. Đã làm nhà sạch sẽ không? Ồ oh. Ôi dồi ơi, bếp dạ, trong nhà nữa à. quá, ờ, nói chung là không sạch sẽ Quét nhà đi, quét nhà nhá dạ, Dọn dẹp đi cho nó sạch Đây, dọn dẹp, đây, đây Ờ Đây, đây, ờ Ờ, <laughs> nhà đây là trước là mình cũng uh, giúp là cái uh, tấm rô này. nhà ở trên này với gần với nhà cháu Hà cháu cây anh chị ở đấy đấy là hai à, căn nhà ở dưới này còn cái đường dưới này thì là nhà cháu chu lung gù ở dưới này đấy thì mình uh, cháu Hà cháu cây thì lại ở dưới đó không không ai ở nhà bà là cũng ở dưới kia mình cũng chị lung gù ở nhà thôi nhà tướng như này có xem nào ui rồi ôi chết cu à rồi chứ xem nào ồ cu Ôi rồi ôi còn à, phải chân mặc như thế nó nó lạnh kéo cái quần lên. À, đây bác cho kẹo nào. Đây. Đây đây đây. Chia nhau nhá. À. Bóc ra. Bóc ra chia nhau, bóc ra nhá. Bóc ra, bóc ra. Bóc ra mấy à, đứa chia nhau. Nhanh bóc ra. Đấy. Cho hai gói nhá. Ồ, bóc chia nhau nhá. À. Rồi, bóc ra. Đấy các con chia nhau, chia nhau ờ lấy chia nhau chia nhau cả cháu các cháu nữa rồi ờ, chia nhau nhá rồi ờ, bóc ra chia nhau nhá anh nhá bảo ờ, mới uh, chia nhau thì uh, giang uh, xuống dưới này thì và thăm nốt là nhà cháu dô lưng gù đấy các anh chị ạ đấy là ngôi nhà mà trước là cũng uh, cho tấm lợp này và mua một con bò đó, gia đình nhà cháu dô lưng gù còn ở phía đằng dưới này đi tiếp vào trong đó thì có gia đình mà mà có hai cháu nhỏ một côi nữa cũng rất là nhiều luôn hoàn cảnh rất là nhiều bóc chia nhau đi chị cả chia chia cho các cháu đây đấy nữa mình ấy con bò trùng bò này ở à, đây cháu rùa lưng gù nhà ô oh, cơm chưa nào áo chưa hả bố nhà không này cầm uh, ờ, nhà nhá ở tết ờ ờ ờ nó làm gì đây ừ, à thế à cơm chưa nào áo chưa mới ăn cơm chưa anh nhận thấy ăn cơm chưa anh đi vắng quá một chị nhà đấy nhà rất là lụp sụp của anh chị ạ ngày trưa mình làm một cái mái này thôi giúp cho gia đình một cái mái ồ oh, chào cháu khỏe không này keo này này chú đưa trên kia mọi người nhiều lắm rồi dạ. Xong rồi ở trên kia bảo các chị chia nhau này trên kia chú chưa cho mọi người rồi Đấy, con bò là còn còn to con bò to chưa ờ, chào anh nhá phải không anh hả con ờ, con bò kia nó còn ờ, khỏe không? Bò du ấy. Đó, tớ du ấy. Riêng nhau bánh kẹo đi, các con riêng nhau bánh kẹo đi. Một Đấy, ờ, xem con bò cháu du lưng gù mà trước mình mua và làm cả cái nhà cho ồ đây à ui béo nhở ồ to nhanh nhở ồ con to nhanh nhỉ béo trắng nhở <laughs> con bò rất là béo to thời gian mình đi thì à, tháng ờ, không không về <laughs> ăn đi chịu khó ăn nhiều nhở này là sắp có chửa đấy nhỉ, ừ, này sắp có chửa rất đẻ đấy nhanh thật rồi ờ, là mình ờ, lên đây thăm mọi người thì gửi cho các cháu với bánh kẹo này được chưa ở trên đây chia nhau chưa chưa chưa có à ồ oh. Cái nhỏ này đông quá à. Đúng rồi, anh em em chia nhau đi nhá. Ừ. Trong này thì có hơn um, 10 hộ thôi mà. Vực này thì đấy. Cơm chưa? Anh ăn cơm chưa? Nằm máu chưa? Ăn cái trò được À, nằm máu rồi gì? Ừ. Cơm rồi gì? Cô này đặt chân nói nói tiếng kinh giỏi lắm mà sao giờ không nói được? Hả? Quên à? Quên chú rồi quá à? quên chú rồi à? Thế mà. <laughs> Dưa lưng gù thì có mẹ với lại cháu ở nhà đây anh trai ở nhà Con bò còn khỏe rồi Chào bác nhá Ông làm gì đây ông? À đây à? <laughs> à các con về nhà nào máu đi Nó ăn cơm đi Ở đây mình xuống thăm thì thấy con bò Với lại các bác à, mọi người đây là khỏe Là mình cũng cảm thấy là mừng rồi Đấy, không mất thì còn à, bò của nhà cháu Hà Cháu Cây là cũng ở bên à, nhà à, cháu xính ờ, ở phía bên kia là cũng ờ, chăn hộ bởi vì là cho hả cháu cai trên này này các anh chị này đi xuống dưới đoạn này dưới này một chút thôi thì là do là gia đình là chị lung gù là không có thời gian đi cắt cỏ là dành cho bên bên cháu của mình nuôi hộ bây giờ mình sẽ xuống chỗ bà cụ hang đá xem bà cụ có nhà không thì cũng vào thăm hỏi bà cụ mua cho bà ít bánh kẹo các bà tết các cháu nhỏ ở đây à, đấy. À, sau khi mà giang à, thăm một số hoàn cảnh gia đình ở trên thôn phiêng bung ấy các anh chị ạ là cháu du lưng gù này với lại là cháu hà cháu cay thì các anh chị cũng đã được theo dõi rồi và hiện tại thì Giang đang có mặt tại khu vực mặt cuối của dòng sông Nhông Quế các anh chị nhé Và phía sau các anh chị cũng là nhà đầu tiên mà Giang làm là cất cho bà cụ ở hang đá và Giang cũng uh, chia sẻ tâm sự uh, ờ, với anh chị mà uh, chưa biết đến thì uh, trước đây uh, Giang có vào đây thì khu vực là một đống cát khá là lớn ở đây thì uh, Giang cũng uh, vô tình thôi thì vào trong này mới thấy một cái uh, không phải là chỗ nhà nữa mà bà nó nằm là một cái đệm này, một cái chăn nó còn chào ba thời gian đến bạc cũng mở cửa ra đây rồi <laughs> lâu rồi không bạc cô thì uh, Giang cũng à, chia sẻ luôn với mọi người và Giang cũng chia sẻ luôn với mọi người thì mình đang uh, người là căn nhà đầu tiên đang làm đây thì bà chỉ thích ở cái chỗ hang đá này thôi lại làm cho căn nhà khác thì bà không ở mình trước xã có làm những căn nhà nhỏ bà cũng bỏ đốt đi thì uh, mình mới động viên bà lúc đấy là sự rất là khó khăn vứt những đồ của bà ra ngoài ấy, thì bà khóc rồi bà không này mình dỗ dành mãi bà mới chấp nhận là cho dọn ra đấy thật sự hôm nay thì à, mình à, đi thăm Hà Giang thì ngày cuối cùng mình phải bảo bà cụ và bà cụ cũng chính là cái người đầu tiên mà là cơ duyên hai bà cháu gặp là Giang cũng nhận được rất là comment được trước đây là bà cụ là người Trung Quốc mà sang ở Việt Nam lâu rồi thì mình cũng không nên nói à, bà một cái gì cả Tại vì bà cũng có thần kinh nó không ổn định ấy Và thật sự là bản thân Giang thì cũng không không nói được tiếng nhưng mà mình hiểu nhau qua cái ngôn ngữ của cơ thể thôi của các chị ạ tình cảm mình dành cho bà và bà cũng dành cho mình đó là cái cuộc đời bước ngoặt thay đổi đầu tiên của Giang trên thân bà và hôm nay thì mình lên Hà Giang ấy thì có thì mình nên bà thăm bà là cũng nói chuyện mình gửi cho bà ít đồ là sữa kẹo và một chút là là mình mua cái cái giò chả cho bà Thế bà cầm nhá cầm chiêu đi à, à, <laughs> Vâng Ở chơi cùng đen đấy Sao đây bẩn đấy À bà đi lấy ấy à Ồ Tốt dạ. Bà đi lấy xác ô <laughs> bà vẫn luôn ờ, trong nhà vẫn có giường ngủ đúng không à, Vẫn có loa đài hiện tại là bà vẫn luôn Dưới rác rất nhiều Nói chung là bà bị thần kinh nên là mình bà bà này gầy nhỉ con gửi ít tiền cho bà lẻ dạ, dạ, vâng. cái ờ, tình cảm của bà rồi là mọi thứ ấy, mình cảm thấy rất là vui hôm nay gặp lại bà bà vẫn không bao giờ quên được cái ờ, ngày trước mình vào có người khác mà nói bà bà giận bà khóc bà bỏ đi hoặc là bà không ở đây nữa mọi người tết tết tết nhá lì xì tết <laughs> cảm ơn là tí nó mua nó ăn nhá ở trên đấy nhá ừ, cất đi cất vào túi đi Đấy từ này là 20 nghìn 5 nghìn Hôm nay là 10 nghìn Đấy 3 40 nghìn Ờ Đấy là cất cất vào túi đi nhá Người khác lại lại lại ấy À ờ. đây, đây căn nhà của anh chị là bà lại thích ở đây mà ở đây thì mình cũng quay kín là quay kín là nói cho bà này. Đấy, rất là mình rất là thương bà rồi là có nhiều người hỏi hỏi là đưa bà viện dưỡng lão thực sự là không khó mọi người nên là mình thật sự là rất, rất hiểu thông cảm nên hôm nay thì xuống gặp bà đây thì mình cảm thấy rất là vui rồi và cũng nhiều người bảo là bà thích ở gần sông nó ở, quê nó mát cái ờ. chị nó mát hơn bà cất đi nhá Em chơi chơi thuốc rồi mà Những à. ba này Ờ, cất cái thức ăn này đi cất, thức ăn này vào trong cái đi cái uh, sữa nó cất gửi cho bà ít tiền để mà mua mà vẫn mua được mà các anh chị bà vẫn tiêu vặt mua bình thường vậy thì uh, trong căn nhà của bà thì các anh chị là biết được là nói chung là có tuổi mà đâm ra thì mình cũng uh, cảm với các anh chị nhé Thế hôm nay vào đây bà rất là vui rồi khi mình đang đứng đây là bà cụ đã bấm một cửa ra rồi nhìn phía bên trong căn nhà của bà các anh chị nhé thì cái giường này trước là mình có làm thì hầu như là bị bị bị ấy hết quý anh chị ạ gọi là bà là quen ở kiểu nó nó ấy rồi rất là khó khó khăn bếp rồi trước mình mua cả màn này là chăn mới vào thì mọi người là trộm hết của bà nên rất là khó quản lý ở, ở, ở khu vực này nếu như mình không thường xuyên xuyên đến đấy thì Giang có nhờ là em Linh Văn Bé này, em Cường này, Hà Giang này Thì thoảng đến thăm bà Em vào mùa đông thì bà đun củi ở đây Sợ muỗi giết mà đấy thật sự là hầu như là mất hết rồi mỗi cái chăn cái cũ của bà đây rồi ờ, gối mới là trước là hầu như mình mua mới hết thì mình cũng dọn được bao nhiêu rác ra ngoài bảo bà bỏ ra ngoài trước ở trong căn nhà này nó còn còn còn ấy một chút cái này bà phơi quần áo của bà cái bà quen bà nhận ra vào cái niềm vui ấy thì cứ ba anh chị nó ờ, là ở, ở bên đức là, là ngoài người ta các cụ già là hay là cái niềm vui người ta mình tiếc là cái chăn này rồi màn này trước là mình giang mắc đầy đủ hết cho bà đấy của anh chị xem video trước nữa thì mọi người biết được cách đến 7 8 tháng thật sự là là bây giờ mình quay lại thì không còn nữa. mà có mua về thì nó lại mất đấy, không biết ai trộm của bà mình đấy là một người đôi khi là là là hát hủi bà mình cảm thấy là Giang thì cũng không thể ở với bà suốt cả cuộc đời lúc nào mình cũng kè kè được rất là khó bản thân mình cũng phải có gia đình à, hôm nay mình vào thăm bà thì rất là vui và thấy bà mạnh khỏe cái quan trọng là sức khỏe của bà bà ơi con về nhá con về nhá mù chê mù chê mù chê về đâu không phải con không lấy tiền <laughs> không lấy con về đây à, à các cháu à. Đông ừ. người bà cổ bà bẩn bà cắm được dạ. ừ. ừ. à. không ấy à. À. Trước là có, có một à, bạn bạn bạn nành đầu tiên ấy là bạn người Hâm Mông, bạn dịch tiếng là có kiểu có người Trung Quốc ngày xưa anh em của bà ấy chỉ sang đánh bà ở bên này cơ. Ở bên Xuân Vĩ mà nó cũng gần đây thôi các anh chị ạ. Đấy, rất là khổ Nó ừ. con về nha, mùa chê nha Mùa chê con về nha Thôi bà nghỉ đi Bà đi uh, chơi dạo đấy nghỉ đi Thăm bà thế bà mạnh khỏe này là ấy rồi, tốt rồi Bà rất là tâm dạ, ờ, Có lẽ là Giang cũng uh, xin phép là khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi Mình phải về luôn uh, um, ấy rồi Có thể là mình sẽ đi lên trên này thăm uh, số công trình của em à, Linh Văn Bé của anh chị ạ chứ còn mọi người cũng đã được xem mình đã từng à, em cũng là người đi sau đến sau là mình cũng à, giúp đỡ em đó thì em thấy em ấy thành công mình cảm thấy rất là vui khi giúp được một ai đó thành công mà tốt hơn đấy mình cảm thấy là vui và hạnh phúc cực kỳ ở trong lòng ấy. nên là mình cũng muốn là lên thăm em đó để xem trình em đang làm các anh chị nhé nhà bà cụ là cho bà nghỉ là mình cũng truyền đạt một chút dạ. xin hẹn cùng anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo nhé à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị cùng toàn thể mọi người